Amen. rồi ờ, lợn nãy ờ, thì thấy màu này là sắp sắp được rồi đấy sắp được chưa lấy màu xong rồi về thì ủ để chín thôi à đây à để ủ một chút nữa để nó chín nóng rồi đúng không thực tế là mình nhìn thấy chín rồi đấy chưa bao giờ cái má này nó phải hóp vào cơ à má lợn này nó tóp vào má nó hóp vào ừ. Nên chuyên nghiệp mới biết được cái mũi này nó vẫn còn chưa ra được cái nước trong còn lâu ừ mình canh ờ, xiên uh, nướng ờ, thịt luôn bà con để đang vót anh em đang vót xiên bên này nướng luôn Cùng phó thôn làm đi mai kia làm nhà xong là lấy, lấy vợ luôn <laughs> Bánh liền luôn Hùng ạ Cái đầu nó, nó dài dài ra cái đầu trên kìa Đừng chặt quá nó lại Hả? cho có một chén nông kê một à? chén tôi à? ăn ăn dưới xuôi luôn nhá nói chung là đi thứ già ăn tân gia là kiểu ăn món ăn kiểu dưới xuôi luôn cũng cũng to lắm đồng bào thế này thưởng thức luôn sắp chín rồi chỉ cần Ôi, vét cho ừ, mình cái than ở, ở cái đầu con lợn ra mấy ở giữa cái đầu này, này cháy bây giờ dạ, Đâu rủ Hương quay cùng cô đi quay đâu Rắc làm sao chú sao Cháu chia tất cả tụi đấy ra 15 đấy đi Bao, bao nhiêu phần Phần một đĩa đấy Không cái này mình, mình mấy cái một à, 2, túi 3 Còn túi chiếc chân kìa Mà kia dạ. làm túi kìa đúng không dạ. 6, 7, Nhưng mà mình xác này trước đi Còn chừng nào mà nó không mà cái còn coi túi ta nhìn cái túi ở đây cửa đấy Còn mấy mấy cái Còn à? à? còn một bịch Thế là đủ đấy đủ 15 rồi đấy ờ, Hương ạ Em cứ thái một, một cái là một đĩa đi Một cái một bịch một đĩa đi Cái sáu đây bảy ra đây mà Ra dạ. dạ. dạ. Đầu là trên ăn như nào đây, thái như nào Ôi Ra Cái thái này Hương, ăn thái bổ đôi này Dọc à. dọc này thế này sáu miếng Mày thái chứ kìa 8 này có biết tàn cách sao đâu mà mình tập làm đi ừ. em cứ cắt một à, miếng như cái bao thuốc này là được giờ dạ, hướng dẫn à, một lần nữa nào hay nó gấp nó không đứt <laughs> vừa nãy thì mình cũng bận mải thái à, <clears throat> đậu này cho bí thư già không ghi hình được hiện tại thì ờ, cũng đã thái xong rồi và anh sơn thì anh ờ, bắt đầu thái phèo chính chị thì cũng đã chặt ờ, xong rồi. cái đĩa đấy ra. Lâm chụp cái đĩa rồi nó thái rồi nữa. Đĩa phải không? Tí Sao tổ vẫn ăn thua sao? Nè. Ờ, có cái sao? Có có tí mà. Thôi mà chỉ mất chỉ có xe tăng rồi. Cái này còn dùng làm cái gì nữa à? Canh thôi. Cho vào cho vào đâu cho, cho cho hết vào đấy phải không? Cho đi. Đổi vào canh rồi sang cái này là ấy chứ muốn đấy chứ à sao ấy muốn măng bà con anh em bắt đầu đến ờ, đông dần rồi này con này không không chặt à nhiều đĩa cơ mà mấy miếng thôi cả rồi nữa cả rồi nữa à thế gì ừ. em phải lấy một cái chậu ra để một đoạn một cho tí. một đoạn một ký một loại để một ký cho giữa được không chúng ta không rồi chiên làm đều rất ngon luôn lòng gà lòng nhức đầy đủ hết nề rất là đẹp Đấy, thịt gà xếp à con kia để cúng rồi sao không chặt nốt đi Đó. Dạ. dạ con này à, để tí nếu mà có ai về sau à, về sau đó 15 à? điểm không hết đâu ừ. cái này kia bao nhiêu đĩa rồi cái nào còn chín lũ lửa rồi rồi rồi ơi nhìn rồi à, quá ngon luôn phèo non thì thôi rồi nóng hổi chàng đấy chàng đấy ngon ừ. ngon nhỉ ngon sật sật ngon đấy ăn đi lợn nái mà Thế đi. Ừ. Đúng đấy làm đi làm đi anh em này này chú chú làm luôn đi đây, làm làm chơi chơi rất là ngon luôn ăn lúc lẫy rồi đây đây đây đây đây đấy ăn luôn vàng nó tao lợn nái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ô mùa sủa tí lót này có sao y lo bô kia tàu kia được có mà chỉ chú là đọc tàu mà chỉ mà được chút có gì mà chưa đọc tàu à có trong ở đây kia kia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 về dạ, đất lòng không à về mà đi trong lòng có lại trong mắt cho tôi luôn nè sao như cho bé luôn rồi là là cho tôi nó mỏi này cái này สู้อ่ะจะเขาเขาไม่ก่อนต่อหรอ Thầy ơi, ờ, cho là... Bê anh em bê ra dần đi Mọi người bê ờ, ra dần rồi ờ, giúp bà già đi Người bê ra, đầu bê ra địch nhá Ở bê sắp xếp chiếu dần đi Được biết nào Giúp dân nhanh muốn làm chân Sao biết trong đấy, họ tao có trong mà Sao biết có tới gì trong kia à? Có trong mà Có trong à? Chết rồi rồi này mọi người là cứ tưởng là đám cưới bí thư già chứ giờ tức là quả tiêu đề đám cưới bí thư già mày có cái anh có cho gan được không hay để ăn được thái vào đây Ui, gan gan uh, em không ấy đâu hả không ăn gan à? ăn được gan ở đây không ăn gan à ở ờ, thế thì dạ, à? làm mâm mình đi Đây làm mâm của lợn à con người ăn tim chứ đây là tim đây gan này tim đến viên đây tim tim ngon à tim à, bọn trong tim này nhỉ đó tim gan anh em mình rất là yếu mình không mà mình ăn được <laughs> cái này có ăn không anh được không rồi thì ăn được chứ biết thế nào đúng không dạ. ờ, cái vâng. này thì um, được <laughs> cái này được à vâng. thì mỗi là đồng bào mình lại kiêng là cái gan cái tim dạ. này đúng không vâng, vâng. mình ừ, cái rồi con gà lợn mình không biết đâu hôm nay là lần đầu tiên lần đầu tiên bảo là chia sẻ thôi chỉ biết thì mình cũng ấy thôi không biết không có tội to quá to phải làm to không nó bở đám cưới vì thư già làm tầm trăm mâm nhỉ anh em nhỉ bóc tay nó vỡ bóc tay hôm đấy anh sơn chắc là phải say quá say bắt lưỡi bắt <laughs> lưỡi ồ lúc nãy chị dùng cái gì nào lúc nãy chả lâu rồi chạy đóng ngọc đi không không phải quay ờ, một thời gian thì hiện tại thì ờ, lợn cũng đã bắt đầu chín và anh em mang lên thớt vâng, chuẩn bị ờ, chặt cho các anh chị ạ. À? à trong nước à? Lấy nước lấy nước. Lấy nước là nước chống à nước chấm mấy à chấm ờ, ấy của nó đúng không Cốt. heo nó chảy hết rồi kiểu đúng không bán bao nhiêu không đấy anh già đúng chơi ấy rồi cái này là nước là nước ở trong bụng nó ta vậy ừ Đấy, anh Sơn hôm nay sẽ được thử cái lần đầu tiên. Tạo nhiệt nó ra nước mà. Rồi rồi rồi rồi. Ôi, lấy cái chè. Cái này vào đây. Mình mang ra đây mình mang ra đây chặt mình không chịu nóng hổi thôi. Cái này thì mọi người đang đang đang dưới ờ, đứng uh, thịt cũng bắt đầu dần chín rồi hàm lượng rất này luôn kéo ấy đây anh em bật bật ra ra tầm này bà con mọi người khách khứa đang à, đến dần đông đầy đủ rồi bộ bàn ghế em đi ra đây đến bên này thì à, mọi người sắp xếp mâm cố ở trong này 10 mâm ở trong này và năm mâm ở trên nhà cũ của bí thư già có rất là nhiều món luôn bác chị nhà canh xương này tiết canh này cam quýt này à, đậu này dồi lòng này món măng xào à, này thịt gà này một cái tai chua này đầy đủ nhiều đây đây anh em đông đông rồi rất nhiều cái hai mâm đây nữa được mà ừ. là trong này chỉ chuối được đấy cỏ này vui luôn nó cái bên trong này là hai mâm nữa Đấy. cái bên này là hai mâm nữa lấy chưa dạ một trong ngày rồi mà chúng báo rồi nữa báo này à lấy đĩa đi đĩa kia đi nhiều kia đấy đừng đừng, đừng gỗ để rút ra liền liền cái đầu liền từ từ cái đầu còn đi này à những người đóng này nó chín rồi cả thịt ra luôn này từ từ, từ, từ anh em đừng đừng đừng không ấy đâu anh ạ còn đinh ở kia anh bảo cái xẻ cái lưng đi cho nó vỡ được đôi ra mảnh được mà không không thể đâu đi bán được rồi chặt đứt cái cái cây tre trong này này thơm nhỉ anh bảo đằng nào chắc phải bỏ đôi ra đừng cứ ra cái đấy em chả thấy mùi gì hay là là mình gạt mũi nhỉ nếu quay từ sáng ra cái mùi được ốm rồi hay là quen mùi rồi đúng rồi cứ bộ thế cứ bộ đi là nào nó khi cả da nó long ra mà không không ăn thoải mái khâu này khâu phá cố bây giờ bây giờ cái bụng thơm thơm ra mới thơm này thơm là băng mật đây phải nó vâng. ăn với cái dây thép trong đấy có dây thép đấy anh ơi mẹ có hai cái dao lấy cái dao nhọn này luôn có dao nhọn mà ấy vào cắm vào xong có chém theo cái đầu dao ấy ở trên bàn kia qua chín rồi anh đừng chặt thế nó nát anh đừng chặt thế nó nát cầm uống chè anh đi ra đi ra đi ra chán lành chết bảo đi ra thì cứ ngồi đó thì chưa đi bán anh em mình chưa đi bán lợn được chưa bán lợn được à? chưa đi bán lợn có ăn đâu anh ăn thì ăn được chưa đi bán được cần bán anh, anh sơn vã mồ mình nhỉ vật con lợn à, <laughs> chín vã mồi rút Nó que đi Không, đang phải tháo cái, dây ở trong này ra đã Đây Ờ từ từ áo thế ba chỉ cho cho từ áo kêu tôi khác ba chỉ cho đĩa khác không hết ở đâu sức đầy nó không hết được không vừa vừa có nghĩa là mình trộn đều vào mông vai anh anh mông vai thì ba chỉ nó lẫn lộn hai đĩa mà hai đĩa mà muốn ăn hai đĩa không người người ta không để ý là gấp mấy à cái khiến là nên rồi mới ra nhiều người nó dày quá dày đúng rồi da dao ờ, mà chặt lần quanh phải mỏng bây giờ phải no nhưng mà nhiều thật nóng hồi, nhỉ dạ, dạ. đợt à, đi à, lấy hội mẫu sơn kia có ông có cái, cái con dao mà chặt nó đặt phải có bằng 3 triệu một con dao cái con dao y hệt như kiểu rồi mấy triệu như này nó mỏng nó mỏng nó dài hơn một tí còn nếu phát thật nó còn là già kia nhìn nó thế là giòn lắm cứ ba triệu giòn dạ, ăn bù lưỡi nó dày quá con lưỡi đầy nó nó mát thịt người bận nhất từ sáng có vẻ là anh Sơn đấy hết dòng rồi rồi xào rất là Vâng. Thái rồi này là giờ lại ra chặt thịt lợn dạ. Dạ. Hôm nay là riêng ờ, mâm cốp này là anh Sơn là anh em là mọi người mời anh Sơn mỗi người một chén nhá Bà con dân bản nhớ mời anh Sơn mỗi người một chén Nếu mà ờ, chị em thì phải mời hai chén ờ. Một chén đi một chén lại một chén là mời một chén là níu kéo anh sơn lại có chén đi chén lại ờ. sơn bảo có gì níu kéo anh ấy bảo thì đúng chỉ gửi thôi đấy mấy anh, em sơn chờ mỗi chén đi. đấy chén níu kéo lại bảo chặt không bỏ sang đây Ờ, những pha chặt lợn đỉnh của đẳng cấp Cao thủ chặt lợn quay Biệt danh ờ, giờ là khả năng là đặt cho anh Sơn đấy chứ <laughs> ta bỏ ra đây là cái gì nào ít thế nhiều thế rồi và rồi gương thử miếng này thử miếng miếng này giòn lắm thật luôn đi vâng Sau một hồi à, loay hoay à, chặt thịt gà thì à, mọi người cũng đã chặt xong và khách thì cũng đã đến đời rủ à, để chuẩn bị vào à, bữa mừng tân gia cho em bí thư già của bác chị nhé. Dưới này thì à, mọi người cũng bắt đầu là dọn dần và mọi người đã vào dần. Bây giờ khách là cũng đã đến dần thì à, hôm nay xuất hiện một cô bé rất là xinh gái là cô bé giảng. Mình sẽ xa mình biết. Đấy đấy. Anh Giang, hôm mình đang xinh gái. Sao? Có ăn bì không? à? Ôi trời anh còn quên một tí là ấy, ấy rồi. Không lấy giấy. Không có. À còn có cô hẳn ờ, năm giấy em cô. Ừ luôn để Giảng là một cô giáo. Vào gấp một tờ giấy. Em là rất là quen thuộc nếu mà cô anh chị nào mà xem được các uh, kênh khác youtuber ở trên Hà Giang. Không có. Thì uh, hiện tại thì uh, con vào đây là đều đông đủ hết rồi nhá. Người đang bắt đầu dần rồi để uh, chuẩn bị uh, khai tiệc thì bây giờ cũng đang gọi mọi người rồi Đấy. Ăn lỏ đẹp khó. Đấy, tất cả mong mình trong này những vị nhân được xanh chín là sau mình mà mạnh hơn là vất vả nhất hôm nay từ sáng giờ. Và đi. Con dài đang, đang ờ, ngồi dần để ờ, ấy rồi và khách dần ờ, thì mình sẽ giao lưu mọi người Ờ vâng, khách khách gọi mọi người hết vào, bên đấy đâu hết rồi Bên đấy vắng rồi Ra đâu rồi bà con là mọi người bên kia là cũng đã ngồi ờ, đông đầy đủ còn một vài mâm nữa mọi người đang đến sau ấy vâng, và đấy anh em cũng đã bắt đầu vào cho cái bát đi cho cái ông chiều mai về chiều anh sao à, chiều ngày kia về chiều mai cũng về rồi ngọc về luôn các cô à, ngồi bên này đi sát vào đây thì à, ấy đi đấy cường ơi ngồi dịch vào đây ai cũng về nay mình cũng về không tí là ba bốn người này ngồi chỗ đây anh cho cái ly nữa à cái chén này cô giảng vào đây đi cô giảng ơi vào đây ngồi cô cô giáo giảng đấy cô giáo vùng cao ở bên này bên này bên này giao lưu thôi bên thủng cái gì thôi nữa đi mà đúng à, à? Ui à. Và xem phát biểu gì không nhờ đấy mời anh em. Phát biểu gì không nhờ. Hôm nay là ngày tân gia mời các anh nhưng mà em nghe đi em không mình thế thì cũng là rất là cảm ơn đông đủ anh em các anh và các anh đã làm cái cầu nối rất là cảm ơn em giáo cho chúng tôi cô thì để cô thì để cảm ơn rất là nhiều đấy thì ờ, cô thì cảm ơn quý anh đã đến cùng chung vui với gia đình cô lắm em mời các anh ạ em mời nhé mời ngồi xuống được ngồi xuống ạ ngồi xuống đây Đấy. Chúc mừng uh, Vy đưa ra căn nhà mới nha dạ. Và chúc uh, tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe dạ, Mời mọi người nha, mời các anh nhá Đấy ạ Chúc mừng ờ, nhà Xin mời các anh chị cùng tất cả mọi người nhá Chúng vui với em Vy đưa ra một chén rượu Để nâng ly, để chúc uh, em uh, gà con nhà mới là ấy Để nó uh, phát triển kinh tế nữa thôi à, nhiều mỏi này cho món này dưới này rất nhiều món luôn đấy thì bên này thì uh, mỗi một chị em phụ nữ thiếu giảm giảm sang đây ngồi vậy người dùng đi mọi người dùng đi Thôi, em dùng đi từ lúc ờ. nay mà uống rượu nhiều rồi bị thư già với tất cả mọi người trong chúc rồi chúc hết cả loạt này rồi thì cái người mà vất vả nhất ngày hôm nay là đầu bếp là anh Sơn này từ lúc dạ, mà dạ, dạ. ra quay ờ, quý uh, anh chị xem lên màn hình rồi chưa giờ là... chưa Ngày trưa nay đã biến đổi thành một chai bản một Chai bản thực thủ luôn Nếu như cô ba chị mà không nhìn ra kỹ một chút không nhận ra luôn Thì à, cảm ơn anh Sơn rất là nhiều Để có bữa ăn ngon nay em luôn nhớ những người mà đã làm đầu bếp đã làm đảo Chứ có ngày hôm nay Chứ cái người mà bắt lời về không, không, có tác dụng Bắt lợn về đấy thì em chết đói Nào ai nấu cho em ai chặt cho em bữa ờ, nay rất là nhiều từ hà nội lặn lội à, đến à, vùng vào tây bắc rất là hà giang bây giờ cho vẫn biết anh giang sao vẫn biết anh giang đây mọi người rốt đây làm một chén em hỏi biết anh ra lại chia đây kình cùng hết từ từ tuốt liên à mọi người giao lưu một chén đi từ nãy bây giờ mới sang là một người wow không cho tha cho mình luôn cứ về đấy thôi cứ vu đấy thôi phải làm mọi người một chén chứ mọi người chứ không bỏ mọi người không được rồi lâu mà Ồ, một pin là gì? À, anh, anh có được. Chén này chén đâu anh mời á ờ cô đây chén này à rồi em mời em mời ờ thì chúng có mời đi Vinh Già đến ờ, mời ờ, tất cả mọi người đã đến chung vui với cùng với Vinh Già bữa tân gia hôm nay sau đó thì mình sẽ mời ờ, tất cả mâm một chén thì vì lâu lắm rồi giang cũng lên được 3 tháng nay rồi thì xong mình bây giờ mình mới lên được rồi vâng. vâng, anh em ai cũng nhớ rồi là chỉ uống rất là nhiều cái đấy rồi để sang đây để ngồi ra với rút ờ, ra này ra cứ nhận đi đấy là tình cảm mọi người để uh, giúp biết là như, như vậy đó nhưng mà chả thấy bàn bàn thư ký ở đâu nhưng mà chả biết là... đưa cho già trực tiếp thôi mọi người đưa cho giả trực tiếp là có khi nó đẹp hơn anh nhỉ đẹp hơn đẹp, hơn đẹp hơn ra gọi là có phải là cái gì gọi là cái, tình cảm mà... em cứ nhận đấy tình cảm của anh em mọi người là giao cho mình thì mình cứ nhận anh thì anh có rồi nhưng mà tí nữa anh đưa sau đấy chú à cái bản thư kỳ đâu cái gì làm này thôi nó có phải có như này mọi người cái gì gọi là cái tình cảm. Ô đừng đừng từ chối là cái gì cả mọi người đến không là sau này mình đi nó khó đấy, một cái bạc cực kỳ đậu đều anh hôm nay tôi là à, thực ra thì em cũng cái mày á chị em là đúng vậy hôm em cũng như mọi người trẻ rồi chưa bó rồi rốt này rốt lâu lâu lâu lâu lâu lâu rồi lâu lâu nha lâu lâu chúc em luôn mạnh khỏe nha gia đình cố gắng công tác tốt rồi rồi cảm ơn tốt nghiệp một lần một lần đấy anh ơi cùng em đi đi anh anh ơi nữa say chưa anh đang say chưa anh ngồi xuống đây uống em đi xem nào anh đang ngồi xuống đây anh ta ngồi ngồi ra kia không được ngồi lên được nó em ấm này các bạn lạnh lắm rồi lạnh lắm say à hay về anh ra làm đấy nói chuyện với nhau hai về quê Mấy trăm hai mươi mấy từ từ thôi hiện tại thì uh, cháu xính này là anh rể này tất cả mọi người là chuẩn bị về nhiều anh chưa đang phải về em giảng là cũng phải về cái này à, à. của ai đây từ thế nào từ ba này